Kính thưa đại chúng, một câu hỏi nữa. Bạn này không có ghi tên. Con kính chào Thầy. Thầy cho con hỏi mẹ con đang bị bệnh ung thư rất nặng và rất khó qua khỏi. Mẹ con dặn khi mẹ con qua đời, hãy đem mẹ con đi thiêu và chôn mẹ ở nơi vườn nhà vì vườn nhà con ở núi nên rất là rộng. Vậy Thầy làm ơn cho con hỏi nếu chôn mẹ con ở vườn thì có sao không ạ? À? con cháu sau này làm ăn có ảnh hưởng gì không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. À, bạn ấy hỏi rằng mẹ bạn ấy sắp mất và có căn dặn bạn ấy rằng khi mà mẹ chết ấy, thì con hỏa thiêu đi, xong rồi đem phần cốt về chôn trong vườn nhà. Đó, vì vườn nhà bạn ấy ở trên núi nó rất là rộng. Thế bạn ấy cũng lo, bạn hỏi là nếu mà chôn mẹ ở vườn nhà thì có làm sao không? Con cháu sau này làm ăn có ảnh hưởng gì không? đấy, bạn lo cái chuyện đấy Thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng thế này trước hết nói về cái việc chết thì chúng ta không ai là không phải chết cả tất cả đều phải chết cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta nghe không cho nên từ xưa đến nay <laughs> chúng ta bàn đến chuyện sinh rồi thì vẫn phải bàn đến chuyện tử nhân loại vẫn phải xử lý hai cái chuyện này sinh ở đâu tử như thế nào Đấy. thế và đặc biệt là sau khi mà cái chết xảy ra rồi thì loài người có rất nhiều cái cách thức để xử lý cái thi hài sau khi chết nghe không? À, gọi là cái nghi thức mà táng an táng thi hài thế nào nghe không? thì chúng ta biết có rất nhiều cái hình thức táng mà vào như ngày xưa từ xưa đến nay ví dụ như là việt nam mình thì hay địa táng thổ táng đấy tức là chôn xuống đất đem thi hài chôn xuống đất đào mộ chôn xuống đất thế bây giờ thì có hỏa táng à, ở ấn độ thì hầu hết người ta hỏa táng hết thế rồi ờ, cũng có nơi thì thủy táng tức là người ta đem vứt xác xuống sông hồ xuống biển đấy cho cá nó ăn đấy thế rồi có chỗ thì điều táng là đem xác vào để cho chim nó ăn rồi thú táng là chặt ra cho thú nó ăn đấy. có nơi gọi là không táng à, treo xác lên trên không này này để lâu ngày rồi thì nó tự thối giữa nó tan đi nhiều hình thức lắm Đấy. Thế hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì đang, đang, đang thịnh hành hai cái hình thức là ừ, địa táng là chôn và hỏa táng. Hỏa táng thì mấy năm gần đây là bắt đầu đầu phát triển cũng theo cái tinh thần của của nhà nước ấy, mà nên là hỏa táng vừa vệ sinh vừa tiết kiệm đất và cái việc thờ phụng nó cũng rất gọn gàng đó, thì cái đó là cũng là cái tốt và dân Việt Nam chúng ta thì đặc biệt là coi trọng về cái mồ mả nghe không? đấy người ta có câu làm sao giàu về mồ về mả không ai giàu về cả nồi cơm tức là người ta nói giàu về mồ về mả cái mồ cái mả mới là quan trọng à, dân Việt Nam mình nặng cái đấy lắm cái mồ mả mồ to mả đẹp đấy tôi mới là giàu chứ còn nồi cơm nhà anh có đầy mấy gạo ngon mấy tôi vẫn chưa gọi là giàu thức ăn nhà anh có đầy ú ụ tôi vẫn chưa coi là giàu nếu mồ mà ông bà tiên tổ anh để cho sơ sát hay cho gọi là trâu dày ngựa xéo thì không gọi là giàu đâu giàu là cái mồ cái mả cho nên cái phong tục này khiến cho dân ta là thường xây mồ mả to lớn lắm Thầy biết có những người là xây những cái mộ là hàng mấy tỷ bạc mua những đá quý rất quý về để xây cái khu mộ giống như là một cái lâu đài ấy, nhất là vua chúa ngày xưa thì càng khủng khiếp trong cái việc xây lăng xây mộ cho mình đấy vì cái quan niệm này họ nặng về mồ về mả tất nhiên ý, cái quan niệm này nó có một cái, cái nghĩa tốt đó là cái việc biết ơn đền ơn đến người đã mất và chúng ta tri ơn đền ơn có cái mộ cái mả để làm cái chỗ mình nhớ mình ghi mình quy tụ chứ mà mất mộ mất mả rồi thì anh em con cháu dễ dễ lìa xa nhau còn có cái mộ của bố của mẹ đấy của ông của bà đấy về đấy biết rằng chúng ta đang cùng một chỗ mà ra à, nó xích lại cái tình ruột thịt nó giúp cho cái đoàn kết trong huyết thống và từ đoàn kết huyết thống thì đoàn kết đến dân tộc à, cái đó là cái điều tốt thế nhưng mà hiểu sai nó đi chấp vào đấy quá lại thành sai này cho mồ mả đấy là cái chỗ quan trọng linh thiêng ừ, chỗ đấy là thế này thế kia sợ động mồ động mả những cái đấy lại là những cái cái quan niệm sai lầm cái chấp trước sai lầm nhé Thế thì ở đây bạn này bạn đang thắc mắc là bây giờ mẹ bạn ấy chết ấy, nếu chết ấy mà hỏa táng rồi ấy, đem về nhà chôn có ảnh hưởng gì không? Nghe không? Thì chúng ta biết là à, người à, thi hài người mất ấy, thì sau khi mà họ một là chôn, hai là hỏa táng rồi thì cũng thường là đem về nghĩa trang để chôn. Các địa phương đều có các cái khu vực nghĩa trang, nghĩa mình gọi là nghĩa địa, nghĩa trang đấy, nghe không? để chôn, quy hoạch một cái khu riêng. Thầy nghĩ cái đấy là cái rất văn minh, rất là tốt. Vì sao? Vì chúng ta biết cái khu mộ mả đấy, thực ra mà nói cái khí ở cái khu, khu mồ mả nó không có lành. Vì sao? Vì là hơi xác của người chết nó phân hủy, nó bốc lên. Nó, đương nhiên nó phải bốc lên, qua đất nó bốc lên. Các cái khí sunfua, các cái khí lưu huỳnh, các khí độc gọi là tử khí ở cái thân thể người chết nó bốc ra, nó bay lên, nó ô nhiễm môi trường thứ nữa là gì phần máu thịt của người chết nó dã ra nó cũng thấm vào nước và đất chỗ đó phải cho nên đại chúng đến cái nghĩa trang văn điển xem đào đất lên nó thâm đen xì đó vì hàng bao nhiêu năm chôn cất không biết bao nhiêu ngàn xác ở đấy rồi phải nó thực sự là ô nhiễm cho nên chúng ta ở thì cũng không nên gần ở gần với khu nghĩa địa khu, khu nghĩa trang nó thật sự là nó không có tốt lành về mặt về mặt môi trường đó bên cạnh đó chúng ta biết là nghĩa địa nghĩa trang đều có các vong linh rất nhiều đấy, trong kinh đức phật dạy đấy À, vong linh quỷ thần ở nghĩa địa nghĩa trang có hết đấy thì các vong linh họ mất họ thường hay luẩn quẩn loanh quanh ở khu mộ chỗ thân xác họ đó. nên thì chúng ta mà ở gần đấy thì thực sự là nó cũng phức tạp phải không? Ừ, tất nhiên nghĩa trang nghĩa địa nào cũng có những vị thần cai quản ở đấy chùa chúng ta đi lễ chúng ta biết rồi à, mỗi nghĩa trang có ông thần quản trang ở đấy đấy à, ông trông giữ các cái vong linh ở đấy nghe không không phải không có đâu có Ê, nhưng mà nhớ ông sơ sảnh cái là vong linh <laughs> họ trốn ra ngoài họ đi quậy <laughs> là mệt đấy mình ở gần đấy không quậy đó, nhé ở đây thì thầy nói một chút về cái việc mà cái nghĩa trang nghĩa địa tại sao mọi người chết thì, rồi nên chôn vào nghĩa trang nghĩa địa đã được quy hoạch rồi đấy, thì nó vẫn là tốt là văn minh nó một khu riêng Thế còn ở đây á, nếu mà mẹ bạn ấy muốn là được chôn ở đất vườn nhà à thì thầy nghĩ nếu vườn nhà bạn ấy rộng chôn thì cũng không có vấn đề gì. Đấy. Nếu mẹ bạn chôn ở nhà thì mai mốt mà bố chết rồi chắc chôn đấy có hai cái mộ thôi thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Thế nhưng về mặt ừ, tâm lý thì thầy nói nếu mẹ bạn trước khi chết mà mà có cái tâm lý như thế này thì tức là mẹ bạn ấy đang chấp trước chấp trước về nhà cửa chấp trước về con cái rồi muốn được ở gần với con với cháu à, chôn ở nghĩa địa nó xa nhà muốn mình được nằm ở đây gần với con với cháu với nhà với cửa đi vào đi ra cho nó tiện cái tâm ấy là tâm chấp trước đấy lo nhất là chính cái tâm chấp trước này này chứ còn về môi trường ảnh hưởng thì thầy nghĩ một cái mộ không ảnh hưởng nhiều thứ hai là đã hỏa táng rồi chỉ còn cái, cái cho cốt thì nó không có có ảnh hưởng về môi trường nhiều nhưng lo nhất là cái tâm lý chấp trước của người mẹ này không muốn rời xa cháu con thì đó là cái tâm mà khó mà được tái sinh lên những cái cảnh giới cao đẹp thường đọa làm ở ngã quỷ vậy đó khi chết mà đã chấp trước thế này thì, thì chỉ có làm ngã quỷ thôi đó cho nên cái này là cái mà thầy lo chứ không phải lo cái chuyện là chôn ở nhà có làm sao không, không? mộ mả sao mà lo nhất là vong hồn của mẹ bạn này khi chết rồi làm ngã quỷ ở đấy quẩn quanh ở đấy. À, rồi nếu mà hết cái thân trung ấm á, mà do cái tâm luyến ái với quyến thuộc với tài sản như thế có thể tái sinh làm làm những cái con súc vật ở trong đấy con ếch con nhái phải con mèo con chó con chuột ở ngay trong cái đất nhà mình đấy đấy là cái nguy hiểm cái nguy hiểm thế cho nên ờ, ở đây thì thầy khuyên bạn ấy làm sao là nên Thỉnh chư Tăng khai thị cho mẹ, ngay lúc bây giờ mẹ đang còn sống này này, để bỏ cái chấp trước ấy đi, không chấp trước về hài cốt nữa, không chấp trước về mộ mả nữa, gần xa, nghe không? Bỏ cái đây đi, không chấp trước đấy nữa là tốt nhất nhé. Cho nên thỉnh chư Tăng đến, nếu mà bạn mà có thể khai thị cho mẹ được thì nên khai thị, còn nếu mà không thì nên thỉnh được chư Tăng đến, khai thị cho để mẹ giác ngộ được điều này. Thì khi mà bỏ thân là rất lành, nếu còn nếu không, không giác ngộ thì lại làm quỷ quanh quẩn ở đấy hay là bị đọa lạc vì cái tâm chấp trước này thì cái đó là cái đáng lo nhé. Thế còn nó có ảnh hưởng hay không thì đương nhiên Thầy nói nếu mà mẹ bạn mà bị đọa lạc phải không? thì chắc chắn nó không có tốt cho gia đình. Ừ, vì trong cái nhân quả, cái, cái, cái, cái, cái, cái cộng nghiệp với nhau, một người bị đọa lạc trong quyến thuộc thì nó không thể nào tốt được cả cho gia đình. Cho nên theo Thầy thì nên giác ngộ cho mẹ trước khi mẹ mất đi thỉnh chư tăng đến khai thị cho mẹ trước đi nhé thì đó là cái điều tốt nhất bạn làm lúc này thầy xin trả lời cho bạn như vậy